long lanh giọt sương kia như trôi là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới chờ xuân kia sang yêu thương ghé ngang buông lời cho anh mang nụ cười nào vội đem vào trong dòng thơ cho hồn bay giữa giấc mơ và cho anh đem tiếng yêu nhỏ nhẹ reo vào nơi đầu môi cho lòng ai còn ngẩn ngơ mơ em yêu thương sắc màu mặc cho thầm sâu trong muôn lần nhói đau ta đem dịu êm với trái tim giạt rào hãy để con tim của em vẫn say nồng khát cao dịu dàng em biết đắng vội mang ánh trắng là lối kể rồi vui chơi nhảy nhạt Dù hạnh phúc qua nơi chỉ còn có em thôi Em đã ra xưa long lanh đã mà Để cho cho thầm sâu trong muôn lần nhói đau ta đem dịu êm với trái tim giạt rào hãy để con tim của em vẫn say nồng khát cao dịu dàng em yêu e đắng vội mang ánh trắng lẻ loi kẽ trôi theo cùng trời ngang xa bằng nơi đầu môi ngoài em Tuesday